Xin chào tất cả các bạn Chào buổi sáng tất cả các em nhé Chào mừng các em quay trở lại với chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng với học văn chị Hiên Đã có bạn nào ở đây chúng mình vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi nhở? Bạn nào vào học rồi thì hãy bình luận cho chị biết nha Hôm nay đã là buổi thứ ba của chiến dịch rồi đấy và chúng mình đã cùng với nhau ôn tập về những bài thơ ở trong chương trình kỳ 2 và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đến với bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thịnh. Chị rất muốn biết là có những bạn nhỏ nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi. Ừ, đừng quên gửi lời chào đến chị nhá. À, xin chào những chú ong chăm chỉ. Rồi, chị đã thấy những cái tên quen thuộc vào học từ những buổi đầu tiên luôn. Xin chào các em nhá. Rồi, xin chào các bạn. Chúng mình ơi, chúng mình đã vào đông đủ chưa nào? Nếu như mà có bạn bè của mình nhá đã hẹn cùng nhau dậy sớm rồi thì bây giờ gọi ngay các bạn dậy thôi. Đồng ý không? Gọi các bạn dậy rồi tác các bạn vào học nhá. ừ xin chào kem Các bạn dậy lâu chưa? kem dậy lâu chưa hay là vừa mới dậy thôi? Chị ờ, vừa mới chị cũng vừa mới dậy thôi. Xong rồi là mở điện thoại lên thấy thông báo có những bạn là còn dậy sớm dậy cách đây một tiếng rồi dậy cách đây 30 phút liền uhm, có rất là nhiều bạn nhỏ chăm chỉ học vào buổi sáng đấy thế thì mong rằng là chiến dịch này có thể đồng hành cùng với các bạn mà chúng mình dậy sớm học văn nhé uhm, đồng ý cảm ơn các em nhá cảm ơn lời chúc của em nhá rồi xin chào hương giang xin chào các bạn Ừ, các em đã chuẩn bị đầy đủ giấy bút ở đây chưa? Để cùng với chị chúng mình ôn tập về bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thịnh trong buổi ngày hôm nay nhé. Nếu như buổi đầu tiên chúng mình ôn về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ này. Đây. cầm ý không ạ? Nhá. Đó. Với một sơ đồ về bài Mùa Xuân Nho Nhỏ. Buổi thứ hai chúng mình ôn về bài thơ Viếng Lăng Bác. Với một sơ đồ về bài thơ Viếng Lăng Bác. Thì buổi ngày hôm nay Chúng mình sẽ ôn tập về bài thơ Sang Thu các em nhá. Uhm, bài thơ Sang Thu này là một bài thơ rất là ngắn thôi, có ba khổ thơ. Thế nhưng nội dung ý nghĩa thì cũng không phải là quá sơ sài đâu, nên chúng mình cố gắng ôn tập nhé. Ở đây thì chị thấy là có không ít các bạn thì rất yêu thích bài thơ này. Vì lý do nào đó thì mong rằng là dù như thế nào thì các bạn cũng có thể nắm trọn vẹn những nội dung ý nghĩa của bài thơ để nếu có cơ hội chúng mình viết về bài thơ này chúng mình có thể triển khai tất cả những nội dung đó và bày tỏ những cảm xúc của mình nhá các bạn đồng ý với chị không ừ xin chào nhật thi xin chào ánh dương các bạn ơi sẵn sàng chưa nào ừ rồi bây giờ thì cùng với chị bước vào phần tìm hiểu về bài thơ sang thu nhé um, cũng không phải là tìm hiểu mà là chúng mình ôn tập lại thôi đúng không rồi về bài thơ sang thu của nhà thơ hữu thỉnh thì các bạn chủ động ôn tập lại kiến thức về nhà thơ hữu thỉnh và về bài thơ này nha à, để chúng mình nắm được đây là một thi phẩm ra đời khi mà đất nước vừa mới giành lại được độc lập hòa bình là một trong những mùa thu độc lập đầu tiên của dân tộc ta và đây là một bài thơ viết về mùa thu xứ bắc Đề tài mùa thu trong thơ ca không phải là một đề tài quá mới mẻ. Đã có rất nhiều thi phẩm, cũng đã có rất nhiều những tâm hồn thơ tìm đến mùa thu, viết về mùa thu với những vẻ đẹp của của của cái thời tiết lúc đó, đúng không? Nhá, thì nhà thơ Hữu Thỉnh cũng bởi cái sự rung động trước thiên nhiên mùa thu thế nên đã viết nên bài thơ này. Chúng mình sẽ tìm hiểu bài thơ này qua nội dung của ba khổ thơ nhá. Trước tiên khổ một ạ. Chúng mình có khổ thơ đầu tiên. Đó chính là à cảm xúc của tác giả đúng không ạ? Trước những tín hiệu giao mùa, chúng mình có những tín hiệu giao mùa. Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về rồi chúng ta có khổ thơ thứ hai là bức tranh thiên nhiên đã đậm chất thu hơn rồi đúng không ạ nhá bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa sông được lúc rành ràng Chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Và cuối cùng chúng ta có khổ thơ thứ ba. Không chỉ là miêu tả về thiên nhiên nữa, mà tác giả qua đó còn bộc lộ những suy ngẫm của mình. Nhá, đồng ý chưa? Suy ngẫm của tác giả. khi mùa thu về. Đó, chúng mình có nội dung chính của ba khổ thơ như vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi vào tìm hiểu từng khổ thơ một nha. Trước tiên, với khổ một, bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Ta sẽ có hai nội dung chính ở trong khổ một này. Thứ nhất, đó chính là những tín hiệu giao mùa. Và thứ hai, đó chính là cảm xúc của tác giả. Đồng ý chưa? Thì về tín hiệu giao mùa này, ở đây có mấy tín hiệu nhỉ các em nhỉ? Trong khổ một tác giả đã viết về mấy tín hiệu giao mùa? Các em còn nhớ không? Trong khổ một là các bạn đã uh, các em còn nhớ là tác giả đã nêu ra mấy tín hiệu giao mùa nhỉ? Và đó là những tín hiệu nào? Các bạn ôn lại nào, ôn lại cùng với chị nào. Đọc kỹ thơ nhá, đọc kỹ thơ. Thay vì việc tự hỏi bản thân là À phần này mình được học như thế nào nhỉ? Thì các em cứ đọc kỹ thơ đi Bởi vì cái đó em hoàn toàn có thể xác định được từ việc đọc các câu thơ mà Ừ, đúng không? Nhá Rồi, à có ba tín hiệu đúng không ạ? ba tín hiệu giao mùa Đúng rồi, chính xác Hương ổi, gió xe và màn sương Rất là chính xác luôn Lần lượt nhá, chúng mình lần lượt ôn lại về từng tín hiệu này Trước tiên là hương ổi thì hương ổi được tác giả như thế nào ạ? Bỗng nhận ra. Bỗng là một cái cảm giác rất là bất ngờ và đột ngột. Điều đó cho thấy là hương ổi như là một cái yếu tố đột ngột tác động vào khứu giác của tác giả vậy. Đúng chưa? Để rồi tác giả bỗng nhận ra. Bên cạnh đó ấy, thì em có thể phân tích ý nghĩa của hương ổi để thấy đây là một mùi hương như thế nào ạ? một mùi hương rất là dân dã thôi nhé một mùi hương rất là dân dã quen thuộc và nó đặc trưng bởi sự nồng nàn vậy một mùi hương vốn quen thuộc như vậy một mùi hương vốn đã gắn liền với cả làng quê như vậy tại sao lại khiến cho nhà thơ bất ngờ đến thế chúng ta có thể bình luận sâu ở cái từ bỗng này này liên hệ với cả hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để thấy được rằng là trước đây ấy, khi mà trong hoàn cảnh chiến tranh thì điều mà khiến con người ta bất ngờ là gì là tiếng bom rơi đấy là tiếng đạn nổ lúc nào người ta cũng phải sống trong cái hoàn cảnh là bảo vệ cho tính mạng của mình bởi vậy nên phải chăng điều đó đã khiến cho những điều vốn dĩ bình dị nhất giản dị nhất lại trở nên quá xa vời lại dần dần bị lu mờ đi trong cái mối quan tâm của mọi người đúng không đó chiến tranh nó không chỉ ác liệt với những sự hy sinh với những sự đánh đổi mà chiến tranh đã tác động trực tiếp tới từng ngõ ngách đời sống để rồi bây giờ trở lại với cuộc sống hòa bình ấy những điều giản dị như mùi hương ổi, một mùi hương nồng nàn và quen thuộc như thế lại khiến cho một người chiến sĩ, khiến cho một con người vừa bước ra khỏi chiến tranh phải bất ngờ nhận ra. Và cái thứ hai, sự bất ngờ này cũng rất đúng khi mà gắn liền với cả cảm xúc của con người lúc giao mùa. Bởi thu đến bất ngờ lắm, đúng không ạ? Bất ngờ không báo trước, thu đến một cách mơ hồ lắm Thế nên cảm giác bất ngờ này là hoàn toàn dễ hiểu thôi Đồng ý chưa? Nhá Rồi, đấy ừ. Hoặc các em cũng có thể liên hệ mở rộng Để so sánh với những bài thơ về đề tài mùa thu khác Xem là uh, để thấy được rằng là nhà thơ Hữu Thịnh đã đi từ một tín hiệu rất là quen thuộc và mới mẻ đấy Đồng ý không? Quen là quen bởi vì hương ổi ấy là một mùi hương rất dân dã Nhưng nhưng mới là bởi vì không có nhiều nhà thơ bắt đầu cho những trang thơ về mùa thu của mình lại đi từ hương ổi đâu. Thường thì họ sẽ đi liền với cả những tín hiệu quen thuộc của mùa thu như là gì ạ? Hương cốm này, gió thổi mùa thu hương cốm mới, tôi nhớ những ngày thu đã xa. Hay là gì? Hay là cái sắc vàng phai của hoa mơ này, đúng không ạ? Nhá, đấy, uh, à của lá này đúng không nào đấy màu vàng của lá sắc vàng của lá đó là những đặc trưng của mùa thu nhưng ở đây thì hữu thịnh lại bắt đầu nguồn cảm hứng của mình với một mùi hương vốn nồng nàn dân dã từ đó mà hương ổi như trở thành một chìa khóa để mở ra miền ký ức trong mỗi chúng ta miền ký ức về những làng quê đúng không ạ nhá rồi và điều thứ ba nữa hương ổi còn gắn liền với gì nữa ạ còn gắn liền với động từ phả. Đúng không? Phả vào trong gió xe như càng nhấn mạnh hơn cái sự sánh đậm nồng nàn của mùi hương này. Tiếp tục này, tiếp tục. Tín hiệu thứ hai mà chúng ta phát hiện ra để báo hiệu mùa thu đang về đó chính là làn gió xe. Phân tích về gió xe thì trước tiên các em nêu ra đặc điểm của loại gió này. Đây là một loại gió khô và thoáng chút xe lạnh. Hay nói cách khác, đó chính là đó chính là gió gì ạ? Đó chính là loại gió gì khi mà mùa thu về đây ạ các em? À, gió heo may đúng không? Rất là đặc trưng của mùa thu. Và làn gió xe này cũng làm cho mùi hương ổi như càng trở nên sánh đậm hơn và ngọt ngào hơn. Như sánh quyện hơn, ngọt ngào hơn. Đúng không? Và tín hiệu cuối cùng đó chính là màn xương. Được miêu tả là xương trùng trình qua ngõ. À, xương trùng trình qua ngõ thì trước tiên ta phân tích biện pháp nhân hóa qua từ trùng trình. Trùng trình nghĩa là gì? Các em nhớ rõ cho chị ý nghĩa của từ này nhé, bởi vì nó rất dễ trở thành những câu hỏi nhỏ hỏi chúng ta đấy. Thì trùng trình là cố ý đi chậm lại, đúng không? Cố ý đi chậm lại. Vậy xương trùng trình qua ngõ nghĩa là sao? Về mặt tả thực thì câu thơ đang diễn tả một màn xương răng mắc khắp đường thôn ngõ xóm. Đúng không ạ? Nhá, một màn xương mỏng, răng mắc khắp đường thôn ngõ xóm. Và trong cái nhìn, trong sự cảm nhận của tác giả ấy, thì màn xương ấy dường như cũng vẫn còn đang vấn vương một điều gì đấy. Nên vẫn còn trần trừ, vẫn còn níu kéo thời gian, chưa vội sang thu, chưa vội qua ngõ, đúng không? Xương trùng trình qua ngõ. Em hình dung ấy, một màn xương nó cứ bảng lạng răng mắc khắp nơi. Chứ không phải là một màn xương dày đặc rồi có những cái đợt gió mạnh đâu. Mà ở đây, gió thì chỉ heo may thôi đúng không ạ thoang thoảng thôi thế xong rồi xương thì cứ động lại cứ răng mắc khắp đường thôn ngõ xóm như thế và trước cái hình ảnh đó trước cái không gian đó thì tác giả cảm nhận màn xương như là một con người ấy và giờ đây nó còn đang lưu luyến gì đấy nên nó chưa vội đi theo cái sự chảy trôi của thời gian đúng không đấy thì đấy là về ba tín hiệu giao mùa vậy Đối với ba tín hiệu này thì chúng ta có nhận xét như thế nào? À, đây đều là những cái tín hiệu của mùa thu, đúng không? Tín hiệu báo hiệu mùa thu đang về. Nhưng không quá dạo dực, đúng không ạ? Không quá dạo dực mà trái lại thì nó đem đến một cái cảm giác rất yên bình một nhịp điệu chậm rãi, đúng không ạ? Điều đó cũng cho thấy là tác giả đang tận hưởng, đang từ từ cảm nhận cái không gian này. Để rồi cảm xúc của tác giả như thế nào ạ? Cảm xúc của tác giả đó là hình như thu đã về. Đúng không? Hình như ở đây là thành phần biệt lập tình thái cho thấy sự mơ hồ, không chắc chắn. Và sự mơ hồ đấy là sự mơ hồ khi phán đoán là Thu đã về. Đúng không? Vậy cảm giác mơ hồ này có khó hiểu không? Không hề. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mùa thu về ấy, nó không phải quá rõ rệt đâu và phải vô cùng tinh tế thì con người ta mới nhận ra thu đến và đi nhanh lắm đúng không thế nên cái cảm giác hình như này sự phán đoán vẫn còn không chắc chắn này rất phù hợp với cả khoảnh khắc giao mùa đúng không? Phù hợp với khoảnh khắc giao mùa và điều đó cũng cho thấy được sự tinh tế này, cho thấy được cái tấm lòng đang hòa nhập cùng với thiên nhiên này của nhà thơ Hữu Thịnh. Đồng ý không? Đấy nhá. Đó chính là nội dung của phần 1. Các bạn nhìn vào đây này, có hai ý chính, những tín hiệu giao mùa và thứ hai là cảm xúc của tác giả. Những tín hiệu giao mùa là qua ba câu đầu tiên với hương ổi, làn gió xe và màn sương. Còn cảm xúc của tác giả thì thể hiện trong câu cuối. Các em cứ nhớ với những ý chính như thế này là mình hoàn toàn có thể diễn đạt được thôi. Đấy nhá. Và các bạn đừng quên là gì? Là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi. Trong khuôn khổ của chiến dịch này là các bạn sẽ được đăng ký khóa học chạy văn với ưu đãi về học phí đấy. Thế nên là bạn nào mà muốn ôn tập về tất cả các tác phẩm một cách nhanh nhất này và dễ nhớ nhất giống như như thế này và tất nhiên là sẽ có sự chi tiết hơn nữa bởi vì mỗi buổi học của chúng mình là khoảng 2 tiếng đúng không nhá nên bên cạnh những ý chính như thế này chúng ta còn tập diễn đạt chúng ta còn học cách diễn đạt từ những ý chính như vậy nữa với tất cả các tác phẩm từ thơ đến văn xuôi và chúng ta còn được tặng kèm cái cuốn tài liệu của khóa chạy văn tổng hợp tất cả các kiến thức nền này rồi kiến thức nghị luận xã hội, kiến thức nghị luận văn học, kiến thức tiếng Việt đọc hiểu để chúng mình ôn tập trong giai đoạn cuối thật là hiệu quả nữa. Nên chị rất mong là có thể gặp lại các bạn ở trong khóa học chạy văn này nhá. Đồng ý chưa? Đồng ý với chị không? Đấy, thì nếu em muốn đăng ký và áp dụng cái chương trình ưu đãi dành riêng cho những bạn tham gia trong chiến dịch này thì em hoàn toàn có thể chụp ảnh màn hình lại cái buổi học mà em tham gia Đồng ý không? Để làm sao có hiện cái hình mắt xem, số lượng mắt xem ở bên góc bên trái màn hình. Và các bạn nhắn tin về cho chị thôi là các em sẽ được áp dụng ưu đãi không những được giảm 200.000 học phí như hiện tại mà các em còn được giảm thêm 100.000 nữa. Tổng cộng là được giảm đến 300.000 tiền học phí đấy. Ok không ạ? Nhá. Đấy, đây là nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn đăng ký nha. Rồi, tiếp tục này, ở đây chúng mình đã đang cảm nhận để cùng với nhà thơ hữu thịnh bước từng bước đi khi mùa thu đang về. Để rồi mùa thu ngày một trở nên đậm nét hơn trong khổ thơ thứ hai, bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Đúng không? Thì trong bức tranh giao mùa này, chúng mình sẽ phân tích theo bố cục lá 2 2, nghĩa là ta phân tích hai câu đầu này, và sau đó là phân tích hai câu cuối của khổ 2, đúng không? Nhá, hai câu đầu là sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã. Đố các bạn biết, trong hai câu thơ này tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? Trong hai câu thơ này tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào nhỉ? Nào các bạn nhanh chóng nhanh chóng nhớ lại nào. Nhớ lại và trả lời giúp chị nhá. Xong được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã. Tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào ở trong hai câu thơ này đây? Ừ, nhân hóa. À, ừ, rồi chị ghi nhận ý kiến đầu tiên nhân hóa. Còn gì nữa không hả kem Còn gì nữa không nhở? Đúng chính xác biện pháp nhân hóa rất dễ để nhận ra khi mà những trạng thái rành ràng hay là vội vã là những trạng thái của con người nhưng giờ đây nó được gắn liền với những sự vật là dòng sông là đàn chim đúng không và còn gì nữa không hả các em bên cạnh biện pháp nhân hóa thì còn gì nữa không nhỉ uhm. bên cạnh biện pháp nhân hóa thì còn gì nữa không tiếp tục nào suy nghĩ thêm nào chúng ta sẽ suy nghĩ về cái mối quan hệ ý nghĩa của các từ ngữ như là được lúc và bắt đầu hay là mối quan hệ về ý nghĩa giữa các từ như là rành ràng và vội vã ý nghĩa của các từ đấy như thế nào đồng nghĩa với nhau hay là chúng đối lập với nhau đây à đúng rồi biện pháp đối nữa đúng không các em nhá. Rồi, chị thấy ở đây là các bạn đã nắm được cái biện pháp rõ rệt nhất cần phải phân tích chính là biện pháp nhân hóa. Nhưng bên cạnh đó ấy, thì chúng ta có thể phân tích thêm biện pháp đối để cho thấy được cái mối quan hệ giữa hai hình ảnh này và cũng cho thấy được cả suy tư của tác giả nữa. Ừ, đồng ý không? Hữu thỉnh thì từng tâm niệm là gì? Thơ là kinh nghiệm sống. Bởi vậy mà chất thơ của Hữu Thịnh rất là giàu sự chiêm nghiệm các em ạ giàu sự chiêm nghiệm, giàu tính triết lý. Nên mặc dù ở đây là những vần thơ viết về thiên nhiên đấy, chúng ta không thấy có những bài học làm người thể hiện một cách trực tiếp đâu, nhưng ẩn đằng sau bức tranh thiên nhiên đó luôn là những suy ngẫm của tác giả về cuộc sống con người. Nào, vậy bây giờ phân tích hai câu đầu này thì chúng mình sẽ lần lượt phân tích hình ảnh dòng sông nha. Sau đó thì phân tích hình ảnh đàn chim. Dòng sông thì được nhân hóa ở cái trạng thái là rành ràng nghĩa là ở đây tác giả đang miêu tả một dòng sông có lưu tốc như thế nào ạ rất là chậm rãi một dòng chảy êm đềm đúng không một dòng chảy êm đềm không còn quá nhiều những cái biến động không còn quá nhiều vất vả với những cơn lũ với những cơn mưa của mùa hạ nữa mùa thu sang dòng sông đã trở nên yên bình hơn tĩnh lặng hơn cơ hồ chỉ là một dòng chảy êm đềm mà thôi và tác giả quan sát dường như dòng sông cũng giống như một con người ấy chúng đang rất là thong thả đúng không ạ dành dàng ở đây có nghĩa là thong thả đấy đấy thế thì à con người ấy đang rất là thong thả khi mà mùa thu đang về tiếp tục dòng sông khi được nhân hóa với trạng thái như vậy nó còn thể hiện cho suy ngẫm của tác giả về về một cái chiều hướng suy nghĩ của con người khi mà bước sang đời sống mới đó là những con người à nghĩ rằng là giờ đây cuộc sống mới đến rồi, hòa bình đến rồi, là lúc được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Nhá, là lúc con người được nghỉ ngơi. Sau bao nhiêu vất vả, sau bao nhiêu gian nan của những cuộc kháng chiến, của chiến tranh thì giờ đây với cuộc sống hòa bình thì con người cũng giống như dòng sông kia, đúng không ạ? Được lúc nghỉ ngơi rồi đấy. Thế nhưng đối lập với đó là hình ảnh đàn chim cũng được nhân hóa trong trạng thái vội vã. Điều đó miêu tả về một cái hiện thực đúng không ạ? Một quy luật của thiên nhiên đó là gì? Khi mùa thu về thì những đàn chim ấy lúc mà những đợt gió heo may đã bắt đầu thổi nhiều hơn nữa, đã bắt đầu đem cái lạnh của mùa thu của mùa đông đến với không gian vạn vật thì những đàn chim bắt đầu vội vã phải tìm nơi tránh rét. Đúng không ạ? Chúng vội vã để chuẩn bị cho cái hành trình di cư của mình. Và hình ảnh đàn chim cũng tương tự như dòng sông ấy, nó cũng đại diện cho một lớp người, đại diện cho những con người. Nhưng không phải là cảm thấy được nghỉ ngơi mà giờ đây là những con người khi hòa nhập vào đời sống ấy, thì bắt đầu vội vã với những mối lo toan mới. Đúng chưa nào? Nhá, nên bằng việc sử dụng biện pháp đối thì tác giả đã cho thấy được những cái trạng thái đối lập những trạng thái đối lập của thiên nhiên tạo vật lúc thu về Và thứ hai là tác giả cũng cho thấy được những cái nét suy nghĩ đối lập của con người, đúng không ạ? Nhá, những nét suy nghĩ đối lập của con người khi cuộc sống đã hòa bình. Đúng chưa nào? Đấy, nhá. Các bạn hình dung ra chưa? Đấy là nội dung của hai câu đầu. Tiếp tục này, tiếp tục. Bức tranh thiên nhiên mùa thu còn được tác giả mở rộng tầm nhìn để rồi quan sát lên không gian cao rộng trên bầu trời kia nữa. Có thể thấy là từ khổ 1 sang đến khổ 2 là một sự mở rộng về tầm nhìn của tác giả, về tầm quan sát của tác giả. Không còn là ở trong vườn ổi, với mùi hương ổi sánh đậm, với màn sương trùng trình, với làn gió xe thoang thoảng. Mà giờ đây, tác giả đã mở rộng không gian đến với dòng sông, đàn chim và bầu trời cao rộng. Thì quan sát lên bầu trời tác giả thấy gì ạ? Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu Hai câu sau này hoàn toàn tập trung miêu tả về đám mây. Đúng không ạ? Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu, đám mây này cũng được nhân hóa. Là đang vắt nửa mình. Thì biện pháp nhân hóa này đã có tác dụng khắc họa sinh động hình ảnh đám mây như thế nào ạ? rất là mỏng thôi, nhẹ thôi, cảm giác giống như là một dải lụa ấy, vắt ngang qua bầu trời. Và khung cảnh rất nên thơ ấy đã được tác giả quan sát kết hợp với sự liên tưởng tinh tế. Đồng ý không ạ? Để diễn tả bước đi mơ hồ của thời gian. Các em ơi, thời gian là một khái niệm vô hình trừu tượng thế mà ở đây cái sự chuyển đổi giữa mùa thu và mùa hạ giữa mùa hạ và mùa thu ấy, đã được tác giả thể hiện một cách cụ thể qua hình ảnh đám mây đám mây vắt ngang qua bầu trời đồng ý không ạ đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu nghĩa là sao nghĩa là ở đây ấy, mùa hạ chưa thực qua nhá về mặt thời gian khoảnh khắc thì ở đây tác giả đang muốn diễn tả một khoảnh khắc là mùa hạ thì chưa thật qua. Tức nghĩa là mùa hạ vẫn còn những vương vấn thì mùa thu đã chớm về. Thế nên, cùng một lúc trên bầu trời tựa như có cùng xuất hiện đúng không ạ? Cả mùa hạ và mùa thu. Đám mây ấy một nửa nghiêng về mùa hạ, một nửa nghiêng về mùa thu. Bước đi mơ hồ của thời gian đã được hữu hình hóa, đã được cụ thể hóa qua một hình ảnh sinh động trong không gian. Đấy còn là một biệt tài của tác giả Hữu Thỉnh đấy đọc những bài thơ khác của Hữu Thịnh, chúng ta cũng sẽ thấy được cách mà tác giả vận dụng cái đôi mắt quan sát tinh tế cùng sự liên tưởng của mình để diễn tả bước đi mơ hồ của thời gian bằng bằng những hình ảnh hữu hình trong không gian đấy. Trong bài thơ Chiều sông Thương thì tác giả cũng đã từng viết là gì? À, nắng thu đang trải đầy, đã trăng non múi bưởi, bên cầu con nghe đợi, cả chiều thu sang sông. Nghĩa là sao? Nghĩa là tác giả đang muốn diễn tả cái sự chuyển đổi rất nhanh giữa chiều và tối khi mà mùa thu xứ Bắc ấy. Nhá, miền Bắc lúc mà vào thu ấy, thì trời tối rất là nhanh các em ạ. Và cái khoảnh khắc nhập nhoạng đấy kiểu như là trời sẩm tối đấy diễn ra nhanh lắm. Thế là uh, trên bầu trời nhá, mặc dù trời đang sáng, nắng vẫn còn đang trải đầy đấy nhưng đã xuất hiện trăng non rồi đã xuất hiện hình ảnh vầng trăng ở trên bầu trời rồi và cứ như thế thì rất nhanh rất nhanh bầu trời hay là không gian từ buổi chiều đã chuyển sang buổi tối thì cái sự chuyển đổi rất nhanh trong thời gian ấy, ấy đâu ai nhìn rõ được đúng không đâu ai có thể nặn thành hình thành dạng được thế mà tác giả đã liên tưởng buổi chiều đó giống như là một con người để mà cả chiều thu sang sông hay không ạ nhá hay ở đây cũng như thế mùa hạ chưa thực qua mùa thu đã chớm về cái khoảnh khắc giao mùa rất mơ hồ ấy, ấy thì đã được nhà thơ thể hiện qua một hình ảnh thật cụ thể đó là có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu Ồ, oh, đồng ý chưa ạ? Nên là phân tích về hình ảnh này, các em đừng phân tích quá sơ sài nhé. Bởi chị thấy đây là một hình ảnh rất hay, không những hay ở trong bài thơ này mà nó còn cho thấy được sự tinh tế này cho thấy được phong cách sáng tác của hữu thịnh đấy nên các bạn có thể liên hệ mở rộng thêm để nhấn mạnh về hình ảnh này nha để nhấn mạnh là bước đi của thời gian vốn rất là vô hình rất là mơ hồ thì nay đã được cụ thể hóa bằng hình ảnh sinh động trong không gian Nhớ chưa ạ? Nhá, hình dung ra chưa? Đấy, thời gian thì mơ hồ trừu tượng, không gian thì cụ thể sinh động. Thế mà tác giả đã dùng không gian để diễn tả về thời gian như vậy đấy. Hai câu thơ này không chỉ đơn giản là miêu tả đám mây đâu, mà quan trọng là tác giả đang gợi tả cái khoảnh khắc giao mùa đến rất mơ hồ thôi nhưng có thể nhận ra. Ừ, đồng ý chưa nào? Nhá. Đấy. Một lát nữa thôi là video của buổi học hôm qua là sẽ bị xóa và buổi học hôm nay cũng như thế. Nghĩa là chúng mình sẽ không có giữ lại uh, cái buổi những buổi học như thế này đâu nên chị rất mong là các em sắp xếp thời gian để tham gia trọn vẹn được các buổi học cũng như là để nắm bắt được những thông tin nắm bắt được về cách nhận quà rồi nắm bắt được về những ưu đãi độc quyền của chúng mình khi tham gia chiến dịch này nữa nhé đồng ý không ạ Đấy, thì chị đang nói đến ở đây là nội dung của khổ thơ thứ hai, những cách làm sao để chúng ta phân tích chi tiết này, diễn đạt chi tiết từ những ý này, các em có thể tập khi gắn liền với sơ đồ và có thể tham khảo ở trong tài liệu mà chị tặng ở sau mỗi buổi. Ấy. Bởi sau mỗi buổi học này chúng ta sẽ có thứ nhất là cái bản scan lại sơ đồ này để cho các em tham khảo này. Thứ hai là hệ thống kiến thức của bài thơ sang thu. Và thứ ba là một bài văn viết mẫu phân tích về bài thơ này. Đấy, thì bộ tài liệu đó sẽ được gửi tặng tới các em. Khi mà chúng mình cũng cùng thực hiện với chị, các em chụp lại sơ đồ của mình, đăng lên trang cá nhân, rồi à chúng mình chụp ảnh lại bài đăng đấy, nhắn tin về cho chị. Đồng ý không? Nhá, thế nên là hãy tập trung học ở trong những buổi này nha. Ok không nào? Ừ, đó bạn nào mà chúng mình có lịch học ấy chúng mình đang chuẩn bị phải đi học rồi thì đây nhanh chóng tập trung vào đây để chúng mình ôn tập nốt về khổ thơ cuối cùng trong bài thơ này nhé những suy ngẫm của tác giả khi mùa thu về từ khổ thơ thứ hai mùa thu đã dần đậm nét hơn giữa không gian tạo vật rồi thì bây giờ bước sang khổ thơ thứ ba những tín hiệu của mùa hạ cũng đã ngày một vơi bớt để nhường chỗ cho không gian của mùa thu đó là gì vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi phân tích về khổ thơ thứ ba ấy, chúng mình có hai ý chính một là về thiên nhiên cảm nhận của tác giả về thiên nhiên và thứ hai là suy ngẫm về cuộc đời con người Đồng ý chưa? Về thiên nhiên nhá, thì ở đây tác giả đã nhắc đến những cái uh, tín hiệu đặc trưng của mùa hạ. Đó là nắng này. Đó là mưa này. Đúng không ạ? Đó là sấm này. Thì nắng như thế nào? Vẫn còn bao nhiêu? Mưa thì như thế nào? vẫn còn bao nhiêu nắng còn mưa thì đã vơi dần đúng không ạ? Còn sấm thì cũng bớt bất ngờ. Đấy, thì ta nhận thấy là ở đây nắng, mưa và sấm đó là những cái dấu hiệu đặc trưng của mùa hạ Đúng không ạ? Đó là những cái dấu hiệu mà xuất hiện rất nhiều trong mùa hạ là những cái đặc trưng về thời tiết đúng không? Những tín hiệu thời tiết. Của mùa hạ đã có sự thay đổi rõ rệt. Để cho thấy là à mùa thu đang về thật rồi. Nhà thơ đã làm hiện hình những bước đi của mùa thu giữa đất trời rồi đấy ạ. Khi mà nắng thu thì vẫn còn, thế nhưng không quá gay gắt như nắng hạ. Khi mà mùa thu về thì những cơn mưa đã vơi dần kèm theo tiếng sấm cũng không còn xuất hiện nhiều, không còn khiến cho tất cả sự vật trở nên bất ngờ với những tiếng sấm, đúng không ạ? Đấy, thế nên ở đây chúng ta thấy là trước tiên với khổ thơ thứ ba, tác giả tiếp tục miêu tả về thiên nhiên, miêu tả về những cái tín hiệu thời tiết của mùa hạ trong cái trạng thái là có sự thay đổi rõ rệt khi mùa thu về đúng không? Cách mà tác giả sắp xếp các từ chỉ số lượng như là bao nhiêu này, vơi này, bớt này, đúng không ạ? Nhá, cho thấy là gì? Đây vẫn còn nhá, vơi này, bớt này. Trình tự sắp xếp theo trình tự như thế nào? Giảm dần, đúng không ạ? Nhá, theo trình tự giảm dần để cho thấy là cái đặc trưng của mùa hạ ấy, Đúng không ạ? Những cái nét vẽ của mùa hạ đã ngày một nhạt dần rồi để mùa thu trở nên đậm nét hơn. Thu đã về thật rồi. Không còn là cảm giác mơ hồ như trong khổ một hình như Thu đã về nữa. Mà giờ đây là Thu đã về thật rồi. Đúng không ạ? Nhá, với những cái tín hiệu của mùa hạ đã ngày một vơi nhạt để nhường chỗ cho tín hiệu của mùa thu. Đúng không? Rồi, đấy. Thế thì trước cái sự biến đổi của thiên nhiên như vậy, tác giả có những suy ngẫm về cuộc đời con người ta sẽ phân tích hệ thống hình ảnh sấm và hình ảnh hàng cây đứng tuổi. Đúng không nào? Bởi vì sấm ở đây là biểu tượng cho những cái khó khăn này. Cho những thử thách này. Còn hàng cây đứng tuổi là biểu tượng cho những con người giàu kinh nghiệm. Đã từng trải đúng không? Là những con người mà trưởng thành đã có trải qua rất là nhiều những biến cố rồi thì giờ đây sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Hay nói cách khác, tác giả có sự chiêm nghiệm về cuộc đời con người khi đã ở cái độ tuổi giàu kinh nghiệm giàu sự trải nghiệm thì con người ta sẽ không còn quá bất ngờ không còn chịu ảnh hưởng quá nhiều tác động quá nhiều từ những khó khăn thử thách bên ngoài kia mà thay vào đó họ bình tĩnh kiên định để vượt qua đúng không ạ nhá thế nên ở đây suy ngẫm về cuộc đời con người là tác giả suy ngẫm về sự trưởng thành trong cuộc đời của con người đấy đúng không thế nên sang thu không chỉ là là là một cái khái niệm của thiên nhiên mà gắn với con người thì con người ta cũng có một độ tuổi gọi là độ tuổi sang thu nhưng nó không cố định là ở cái độ tuổi nào về mặt con số mà nó sẽ được đong đếm bởi kinh nghiệm mà con người ta đã tích lũy bởi sự bình tĩnh khi đối diện với khó khăn thử thách trong cuộc sống này nếu như dừng lại ở đó nếu như dừng lại ở việc suy ngẫm về cuộc đời con người thôi ấy, thì chị nghĩ rằng là ý nghĩa của khổ thơ này vẫn chưa được khai thác hết đâu mà ở đây ấy trong lời tâm sự của mình thì hữu thịnh cũng đã chia sẻ là tác giả còn có những suy ngẫm về đất nước trong cái không gian này nữa đất nước cũng giống như mỗi con người cũng giống như đất trời vào thu ấy như thế nào ạ à? khi mà đã có đủ đầy dạn dày những kinh nghiệm sau hai cuộc kháng chiến đầy khó khăn và gian khổ thì giờ đây đất nước ấy sẽ vững vàng đi lên đúng không ạ sẽ không còn sợ hãi sẽ không còn điêu đứng trước bất cứ thách thức nào nữa nên suy ngẫm về đất nước là sự suy ngẫm đầy tin tưởng đầy lạc quan đầy tự hào về tương lai của đất nước điều này rất là giống với cả suy ngẫm của Thanh Hải, niềm tự hào của Thanh Hải. Đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Ở đây Hữu Thịnh cũng như vậy. Nhà thơ cảm nhận được rõ và cũng là người hiểu hơn ai hết những vất vả gian lao mà đất nước đã từng trải qua, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến, trong những cuộc chiến tranh. Đó là khó khăn đấy ạ, đó là thử thách đấy ạ và khi mà đất nước đã kiên cường vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua như thế, là khi mà đất nước ta, nhân dân ta đã có dạn dày kinh nghiệm, càng thêm vững vàng về ý chí, để rồi tiếp tục tiến lên phía trước, để rồi đi lên xây dựng đất nước mà không có bất cứ một khó khăn nào có thể ngăn trở được. Đồng ý không nào? Nhá, đấy, Thế nên, thế nên khi mà phân tích về suy ngẫm của tác giả trong khổ cuối này, các bạn vừa nêu ra những suy ngẫm về cuộc đời con người và vừa nêu ra những suy ngẫm về đất nước nhá. Đồng ý không? Đó, và đó cũng là toàn bộ nội dung của bài thơ Sang Thu. Không quá nhiều, bài thơ này có nội dung kiến thức rất là cơ bản thôi, rất là ngắn thôi. Nên chị mong là qua buổi học ngày hôm nay, các bạn đã một lần nữa ôn tập lại bài thơ này và chúng mình ghi nhớ sâu hơn kiến thức của bài thơ này nhé. Đồng ý không? Hôm nay ôn tập chúng mình có hiểu bài không nào? Ừ, hôm nay ôn tập chúng mình có hiểu bài không nhở? à em cần tài liệu để à, em cần tài liệu cách làm văn nghị luận văn học cách làm văn nghị luận văn học của em ở đây có phải là à tìm hiểu về cách viết mở bài cách viết kết bài cách viết thân bài đúng không cách viết để làm sao chúng mình có thể áp dụng được trong nhiều bài đấy hay nói cách khác là chúng mình thường hay rất là quan tâm tới những cái công thức viết nhanh này viết gọn này nhưng mà vẫn đảm bảo cái sự đặc sắc thì tất nhiên chúng mình sẽ có rất nhiều những tài liệu liên quan đến nội dung đấy và cũng sẽ được học trực tiếp những nội dung đấy ở trong khóa học chạy văn luôn đấy. Đồng ý không? Bởi vì khóa học chạy văn ấy là khóa học tổng ôn cuối cùng và toàn diện nhất cho các bạn 2K8 trước khi bước vào kỳ thi vào 10. Mà khóa học thì đang được ưu đãi chỉ đến hết ngày mai nữa thôi là hết ưu đãi về mặt học phí. Thế nên là các em nhanh chóng tìm hiểu thông tin để mình đăng ký tham gia khóa học này nhá. Đồng ý không? Ừ, đấy. Thì chị đang muốn hỏi ở đây là buổi học ngày hôm nay chúng mình đã hiểu bài chưa nào? Cảm giác như là học ít hơn các buổi trước vậy nhỉ? Ừ, cũng bởi vì dung lượng của bài thơ Sang Thu này ngắn thôi Nhưng mà không phải vì thế mà mỗi khi phân tích Sang Thu thì chúng ta viết ngắn Đúng không? Mà chúng ta hãy biết khai thác các cái chiều sâu ý nghĩa của bài thơ này Đặc biệt là làm nổi bật chất thơ của Hữu Thịnh Để thấy được một nhà thơ đem kinh nghiệm sống đưa vào những trang thơ của mình như thế nào Đồng ý chưa? Đó, nhá Và đừng quên là thực hiện đầy đủ các thao tác để chúng mình được nhận tài liệu của buổi ngày hôm nay nha. Chụp ảnh lại sơ đồ của em, đăng lên trang cá nhân kèm theo hai hashtag là khóa học chạy văn và học văn trị Hiên cho học cơ sở. Sau đó chụp ảnh màn hình lại bài đăng đó, rồi nhắn tin về cho fanpage học văn trị Hiên học cơ sở này là chúng mình sẽ được nhận tài liệu của buổi ngày hôm nay nha. Đồng ý không? Ở đây đã có bạn nào được nhận tài liệu của những buổi hôm trước rồi nhỉ? hai buổi trước đều có tài liệu đấy các em đã được nhận đầy đủ chưa các bạn đã được nhận đầy đủ tài liệu của buổi học hôm trước chưa nào Các bạn đã được nhận đầy đủ tài liệu của buổi học hôm trước chưa? Ừ, đó nhá Nhớ nhá, chúng mình thực hiện đầy đủ các thao tác để được nhận tài liệu và đừng quên, đừng quên thông tin về khóa học chạy văn đang được ưu đãi về học phí, lại có những ưu đãi độc quyền dành cho các bạn tham gia trong chiến dịch này nữa, nên không áp dụng thì rất là lãng phí đấy. Mình vừa có công dạy sớm học bài, mình vừa được áp dụng chương trình ưu đãi dành cho các bạn chăm chỉ nữa, nên là chị rất mong, rất mong các em có thể dành thời gian tìm hiểu về khóa học chạy chạy văn này. Sau đó thì nhắn tin về cho chị để chúng mình đăng ký tham gia nhé. Uhm, nếu như em có thắc mắc gì về lộ trình này, về học phí này hay là về các quà tặng đi kèm khi tham gia khóa học chạy văn này, đừng ngần ngại, hãy nhắn tin ngay về cho chị nha. Đồng ý không? Đấy, chúng mình sẽ được giải đáp các thắc mắc này, được uh, uh, đọc kỹ cái linh lộ trình của lớp học này với 20 buổi chúng ta học những gì, được nhận những tài liệu gì rồi quà tặng của chúng ta quà tặng bản cứng quà tặng bản mềm như thế nào rất là nhiều những quà tặng đang chờ đợi các bạn ở trong khóa học chạy văn này đấy và tất nhiên rồi điều quan trọng nhất là rất nhiều những kiến thức những kiến thức tổng ôn cô động nhất sẽ được chúng mình ôn lại khi tham gia khóa học chạy văn tất cả các tác phẩm rồi phần phương pháp viết nghị luận văn học nghị luận xã hội rồi, à, phần ôn tập và cách trả lời làm sao được điểm tối đa trong phần đọc hiểu nữa. Tất cả những nội dung đó rất mong là sẽ có thể cùng đồng hành với các em trong giai đoạn cuối, giai đoạn nước rút trước khi chúng mình thi ở khóa học chạy văn này nhé. Còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình với nội dung ôn tập về bài thơ Sang Thu, chúng ta đã ôn tập trọn vẹn về cả ba khổ thơ của bài thơ này rồi đấy thì buổi học hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn và rất ghi nhận cái tinh thần chăm chỉ của các em dạy sớm học bài cùng chị. Và hẹn gặp lại các bạn tại buổi học cuối cùng của chiến dịch này diễn ra vào buổi sáng ngày mai nhé. Đồng ý không? Sáng ngày mai chúng mình hãy tham gia cùng với chị để ôn tập về bài thơ nói với con nhá. Đồng ý không nào? Ừ, rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai nhá. Bye bye!